của hai ờ, hai viên đá hai tảng đá thì có một vị sư xuống núi ông ta đi vô rừng và ông ta phát hiện có hai cái tảng đá rất to rất là đẹp và ông ta đem hai tảng đá này lên trên chùa ở à, trên đỉnh núi và hàng ngày ông ta làm sao ạ à? tạo hình nó cái viên đá thứ nhất thì ông ta cắt ra làm những cái bậc thang tam cấp những cái bậc bậc thang để đi từ dưới chân núi lên trên đỉnh núi vì chùa ở trên đỉnh núi nhưng mà viên đá thứ hai thì lại được tạc ra thành một cái gì ạ à? một cái tượng Phật cực kỳ đẹp thì cái viên cái tảng đá thứ nhất phân bì và nói rằng anh thật là may mắn tại sao cùng là tảng đá như nhau hình dáng gần như nhau ở trong rừng sâu nhưng tôi là bị tạo hình ra thành là thang bậc thang tam cấp để mọi người chà đạp dấm đạp lên mỗi ngày xem thường tôi còn trong khi đó anh lại được tạc ra một cái tượng Phật rất đẹp và uy nghiêm được mọi người thờ phục mỗi ngày đây là một cái sự cực kỳ là sao ạ à? và làm không công bằng thì cái tảng đá thứ hai đó là anh thì mỗi ngày anh thì chỉ bị cắt vài ba lát cắt đã tạo ra hình của anh rồi và anh chỉ mất có một ngày hai ngày là tạo ra hình của anh rồi thành những cái hang đá rồi những cái bậc thang rồi còn tôi á, phải chịu khổ đau suốt nhiều năm trời và mỗi ngày bị đục người ta đục người ta đéo hàng chục hàng trăm hàng ngàn cái vết khoét cắt vào trong cơ thể của tôi cực kỳ đau đớn suốt nhiều năm trời tôi mới được như vậy còn trong khi đó là sao ạ à? anh đâu có chịu những cái nỗi đau như tôi do đó thành ra hai kết quả hoàn toàn nhau nên anh không có quyền để làm sao phân biệt và so sánh với tôi được các anh chị sẽ thấy rằng muốn đạt được bất kỳ điều gì chúng ta phải hy sinh phải kỷ luật không có cái gì gọi là dễ dàng không có gì là thành công qua đêm không có gì gọi là thành công mà gọi là miệng ăn liền đâu các anh chị ạ à. không thể nào mà chúng ta nhanh chóng thành công và giàu có một cách gọi là vượt bậc trong một cái khoảng thời gian ngắn tất cả đều phải có sự hy sinh nỗ lực và các anh chị sẽ thấy rằng nếu như chúng ta thấy một ai đó đang ngồi trong bóng mát và ăn những cái trái ngọt thì các anh chị phải hiểu rằng họ đã phải gieo trồng từ rất sớm rồi thì người ta mới có thể ngồi trong bóng mát và ăn những cái trái ngọt được còn chúng ta đứng ngoài nắng chúng ta không thể nào phân biệt người khác được bởi chúng ta có chịu bỏ công sức kỷ luật của mình ra đâu các anh chị có thấy điều này đúng không ạ à? đúng hay rất đúng đúng thì comment xuống bên dưới là đúng còn rất đúng thì comment xuống bên dưới rất đúng rồi canh anh vậy chúng ta chọn đi ạ à. một người trở nên tầm thường không phải do anh ta đã làm gì mà là do anh ta không làm gì cả các anh chị có đồng ý với Kim về câu nói này hay không có rất nhiều người là đến cái thời điểm gọi là hấp hối rồi sắp chết rồi thì người này lúc nào cũng ân hận ray rứt và đa phần chúng ta khi mà đến cái giai đoạn này chúng ta cũng sẽ như vậy bởi vì sau khi đến cái giai đoạn mà sắp lìa xa có đời hấp hối rồi thì chúng ta sẽ có một cái thời chúng ta sẽ suy ngẫm lại cả cuộc đời của chúng ta và những cái gì ân hận nuối tiếc nhất trong cuộc đời nó sẽ hiện ra trong đầu của chúng ta và đó là những gì mà chúng ta đã không làm chúng ta đã vô kỷ luật trong quá khứ chúng ta đã mắc ra rất nhiều cái sai phạm nguồn gốc nó đều đến từ cái gì đều đến từ sự vô kỷ luật mà ra không tuân theo nguyên tắc và các anh chị sẽ thấy rằng không phải người xuất sắc mới từ kỷ luật đâu các anh chị mà là từ kỷ luật mới giúp cho người đó trở nên xuất sắc các anh chị có thấy điều này đúng không ạ không phải người xuất sắc mới từ kỷ luật mà là nhờ vào sự từ kỷ luật của người đó mới giúp cho người đó trở nên xuất sắc vậy các anh chị hãy chọn đi mình muốn trở thành một người sống thoải mái em muốn trở thành một người xuất sắc tôi là một viên kim cương quý báu xuất chúng hay tôi chỉ là một à, than đá bình thường giá trị thấp nó hoàn toàn phụ thuộc vào các anh chị lựa chọn mình là người kỷ luật hay là vô kỷ luật rồi vậy thì cái kỷ luật nó là yếu tố quyết định thành bại trong cuộc sống của chúng ta chúng ta muốn đạt bất kỳ điều gì chúng ta đều phải trả giá đều phải hy sinh đều phải kỷ luật